Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021, tức ngày 8 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Dần, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Dần hôm nay là Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, Người tuổi Tý trong ngày thứ bảy này được chính quan trợ mệnh, gặp khá nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn thể hiện được sự nghiêm túc trong công việc, hoàn toàn tập trung giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh. Tinh thần trách nhiệm của bản mệnh được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá rất cao. Đây có thể là tiền đề cho sự phát triển vững bền của bạn trong tương lai. Ngày mộc thủy tương sinh, vận trình tình duyên của bạn đang trên đà khởi sắc rực rỡ. Người độc thân có thể tìm được một nửa của mình qua những buổi gặp mặt bạn bè đầy bất ngờ. Người có đôi có cặp cũng có quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc khi cả hai ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi hôm nay, thương quan xuất hiện cảnh báo người tuổi sửu sẽ gặp phải không ít khó khăn thách thức trong ngày này. Sự hiếu thắng và chủ quan của bạn có thể dẫn đến những sai lầm khó có thể sửa chữa được trong chốc lát. Để tránh xảy ra những sự cố không mong muốn thế này, bản mệnh nên kiểm soát bản thân, lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người, không hành động vội vàng kèo để lại những hậu quả đáng tiếc. Ngũ hành mộc khắc thổ, người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa của riêng mình. Sự dè dặt của bạn có thể là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ của bạn khó phát triển. Hãy mở lòng hơn nữa để đón nhận những tình cảm của đối phương dành cho bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần xem lịch vạn niên, thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi dần đón nhận những tin tốt lành trong ngày hôm nay. Đặc biệt là với những người làm trong các lĩnh vực như nghệ thuật, y học, luật sư, dịch vụ hay nghề tự do, dễ dàng bộc lộ được năng lực xuất sắc của mình. Tài trí cùng sự nhanh nhạy của bạn sẽ ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Bạn sẽ sớm được trao thêm những nhiệm vụ mới, tạo tiền đề cho sự thăng tiến của bạn về sau. Tuy nhiên, ngày mộc khí vượng, bản mệnh cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, Nhất là với những người có cơ địa nhạy cảm, thời tiết thất thường thế này rất dễ mắc các bệnh về xương khớp, đau mỏi hơn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Trong ngày dần mão tương hội như hôm nay, công việc của người tuổi mão sẽ thuận lợi suôn sẻ đến không ngờ. Bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ mà không gặp phải bất cứ vướng mắc nào. Các mối quan hệ xã giao của bạn cũng rất tốt đẹp bạn nhận được không ít lời khuyên của những người đi trước, nhờ đó mà tích lũy được không ít kinh nghiệm cho bản thân. Bạn hiểu được sống khiêm tốn, luôn học hỏi, cầu tiến mới chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Lại thêm chính ấn trợ mệnh, với cách xử lý vấn đề thông minh, bản mệnh dễ dàng khẳng định được năng lực của bản thân. Chỉ cần bạn tiếp tục nỗ lực thì những công sức của bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng thôi. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. năm Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn có quý nhân tam hội xuất hiện mang đến may mắn bất ngờ cho con giáp này. Con đường bản mệnh đi qua như được trải thảm hồng, cứ thẳng tiến về phía trước mà chẳng gặp khó khăn gì quá lớn. Không những thế, bản mệnh còn sớm gặp vận may tài lộc khi được thực thần nâng đỡ trong ngày hôm nay nữa. Những người làm ăn kinh doanh hay làm nghề tự do có thể nhận được cơ hội phát tài nhanh chóng, hãy nắm bắt đừng bỏ lỡ. Tuy nhiên, mộc khắc thổ, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn, Mâu thuẫn đang ngày càng lớn dần lên giữa hai người, nếu không mau chóng hóa giải thì e rằng vết dạn nứt này khó có thể hàn gắn được. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ chịu ảnh hưởng của cục diện dần tỵ tương hại, người tuổi tỵ sẽ phải đối mặt với đầy rẫy những khó khăn thử thách. Họa tiểu nhân theo sát, bản mệnh cần phải cẩn trọng trong từng hành động lời nói, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại bạn, Tỷ kiến xuất hiện kéo theo những chuyện thị phi, chia bè kết phái trốn công sở. Nếu không muốn gặp rắc rối thì hãy cố gắng tránh xa những mối quan hệ phức tạp này, chẳng những không được lợi gì mà bạn còn có thể phải chịu những hệ quả khó lường trước được. May mắn mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình rất hòa hợp trong ngày mộc hỏa tương sinh như hôm nay. Cha mẹ và con cái có được thông cảm và thấu hiểu, không khí gia đình ấm áp vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Dần Ngọ bán hợp, tinh thần của người tuổi Ngọ trong ngày này khá vui vẻ khi mọi việc đều diễn ra trôi chảy, không có vấn đề gì quá lớn xảy ra. Bạn còn có cơ hội hợp tác được với những đối tác tiềm năng, hứa hẹn sẽ mang lại những thành quả to lớn trong tương lai. Kiếp tài giáng mệnh nhắc nhở bản mệnh dù trong bất cứ trường hợp nào cũng nên cẩn thận xem xét mọi khía cạnh rủi ro trước khi đưa ra những quyết định quan trọng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 chỉ cần lơ là một chút thôi là bao nhiêu công sức của bạn bỏ ra sẽ tan thành mây khói hết. Họa phá tài rình rập, bạn nhẹ dạ tin lời người ngoài mà đem tiền vào chỗ tối. Lợi đâu chưa thấy mà hại đã ngay gần kề, không cẩn thận còn tiền mất tật mang, khó tránh khỏi việc tranh chấp, kiện tụng, nặng có thể vướng phải họa lao tù. Ngũ hành mộc thổ xung khắc, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia chẳng mấy êm đềm. Những xung đột cứ âm ỉ, chỉ cần thêm một mùi lửa, mọi thứ sẽ bùng cháy và hóa tan thành cho bụi giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. 9. Tử vi tuổi thân. Các mối quan hệ xã giao của người tuổi thân không mấy tốt đẹp do chịu ảnh hưởng của cục diện dần thân tương xung trong ngày thứ bảy này. Những bất đồng quan điểm khiến mâu thuẫn đẩy lên cao trào, tranh cãi bất hòa là điều khó tránh khỏi. Cũng may là có thiên tài giúp sức, vận trình tài lộc của bạn có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, bạn có cơ may phát tài nhanh chóng, đó có thể là khoản tiền từ nghề phụ của bạn, một khoản vay lâu ngày được hoàn trả hay may mắn hơn là trúng thưởng, trúng số bất ngờ. Kim Khắc Mộc, bạn và người ấy không tìm thấy tiếng nói chung. Những tranh cãi ngày một thường xuyên đẩy hai bạn ra xa nhau hơn. Nếu tình trạng này còn kéo dài, liệu hai bạn còn có thể tiếp tục đi cùng nhau quãng đường về sau? Hãy nghiêm túc nhìn nhận lại và tìm cách hóa giải những mâu thuẫn này ngay thôi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ quý nhân phù trợ, thìn, tí, tỵ. 10. Tử vi tuổi dậu Chính tài độ mệnh, con giáp tuổi dậu cuối cùng cũng nhận được những thành quả xứng đáng với những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Khoản tiền thu về tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn có thể tích lũy và lựa chọn phương án đầu tư thích hợp. Tuy nhiên, ngày ngũ hành kim mộc xung khắc cảnh báo sức khỏe của bạn có dấu hiệu sụt giảm đáng kể,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 Cục diện tam hợp giúp sức cho công việc của người tuổi tuất thêm phần thuận lợi trong ngày hôm nay. Những người đang tham gia ứng tuyển hay khoa cử sẽ sớm đạt được thành tích như mong đợi. Chỉ cần bạn tự tin vào bản thân mình, mọi cửa ải bạn đều có thể vượt qua. Lại có thực thần ở bên, tiền bạc với con giáp này chẳng phải lo thiếu. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt bạn, đừng bỏ lỡ, hãy nắm bắt ngay nhé. Tuy nhiên, vận trình tình cảm của bản mệnh lại chẳng được như ý trong ngày thổ mộc xung khắc như thế này. Sự bướng bỉnh cố chấp của cả hai chỉ càng khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn mà thôi, hãy học cách nhường nhịn một chút, mọi chuyện mới có thể êm xuôi được. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi Tuổi hợi khó có một ngày yên bình trong ngày dần hợi tương phá như hôm nay. Mối quan hệ xã giao vướng phải nhiều mâu thuẫn khó hóa giải vì thế mà ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của bạn thiên quan giáng họa, bản mệnh còn phải quay cuồng chống đỡ khi đứng trước những chiêu trò quấy phá của kẻ tiểu nhân. Chỉ cần một chút sơ sẩy, kẻ xấu bụng sẽ lấy đó làm cái cớ mà đánh vào nơi yếu thế nhằm hạ bệ uy tín cá nhân của bạn cho bằng được. May mắn là ở bên cạnh bản mệnh luôn có một người đồng hành đáng tin cậy. Ngũ hành thủy mộc tương sinh, bạn đừng ngần ngại chia sẻ những khó khăn trở ngại của mình cho người ấy, biết đâu bạn sẽ nhận được lời khuyên đáng giá thì sao. Cùng đồng lòng giải quyết vấn đề,